yêu xia khó có cho cô cô mà xia khó có chỉ lù cô yên bao có nhẹ tụ này mua nhẹ tụ này lia lì cú có yang chi sa tao cú yang bao có nhia tụ nan sang chê nàng quốc thế lì cú có yang chi lưu mò xe luôn nó giờ xe yo tô trao cơ có cứu không biết chỉ nhớ tiền nhớ nó liền chỉ nhớ cú hào nó đau sao kê nhua xì khó hào lối yeah tiệc cứ ô lại rồi gió cũng hao lo đã giấc em một lại hao bia hao cha chùa hao có cũ câu chia chi nó có lo lũ tiệc có cho cũng tu nang lia li cô che chi son yo người còn chia mua cho mọi chuyện luôn nó sẽ yêu tôi trao cơ có cứu không biết chỉ nhớ tiền nhà nó liền chuyện nhỏ nó đã sao chế nhua xin khó hao lối nhá chỉ giờ tiệc cũ ô lại rồi giờ cũng hao lo đau giấc em một lần hao bia hao chơi chua hao cho cũ câu chia chi nói có lâu lũ tiệt có cho cũ hao có cao cụ chỉ tu xia cho đồ có mùa có nhà họ tu này lìa lì cô chế chi so nhỏ